Alo, alo, vâng, một lần nữa xin chào tất cả anh đã quay trở lại với kênh sổ số miền Bắc, kênh Vi Hùng của mình vào ngày hôm nay Và sau hai, hai ngày vừa qua thì Hùng có chốt số cho tất cả anh em tham khảo trên video đúng không ạ? Thì hai ngày chúng ta khá là đen Và Hùng nghỉ hai ngày và ngày hôm nay tiếp tục vẫn là công việc và đi tìm cầu kèo cho tất cả anh em tham khảo vào ngày mai đó là ngày 24 tháng 8 Đấy. Thì ngày hôm nay thì kết quả xuất hiện cho tất cả mọi người rồi thì đặc biệt ngày hôm nay chúng ta có đó là dạng bộ năm số đó là 583191 đấy 58391 đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta có càng 3 và tổng 0 bộ đề đó là bộ đề 14 đấy. Sau 3 ngày vừa qua thì chúng ta đều xuất hiện đó là cái tổng đó là tổng 2 93 tổng 2 57 tổng 2 và kép 11 tổng 2. Và kép 11 thì ngày hôm nay vẫn giữ lại con 1 cho tất cả mọi người đó là con 91 đuôi 1 đúng không ạ? Thì ngày mai tiếp tục nó sẽ giữ lại đó là cái, cái hai cái chạm này cho tất cả mọi người hay không thì anh em có thể tham khảo cái đường cầu này về đường cầu lô tô thì ngày hôm nay từ đầu 0 đến đầu 9 chúng ta đều nổ cả đúng không ạ không có đầu nào cong đấy riêng đầu 0 chỉ xuất hiện con một con lô tô đó là con 02 và đầu 1 thì xuất hiện một con lô tô rơi vâng. đó là con kép 11 đấy và vâng, 11 rơi lại vào ngày hôm qua đó là rơi lại vào đặc biệt và con lô hai nhánh ngày hôm nay thì chúng ta có đó là con 45 và đầu 6 thì chúng ta có đó là con kép 66 và đầu 7 thì chúng ta có đó là con 70 đấy đó là cái đường cầu lô hai nhánh ngày hôm nay cho tất cả anh em trước khi vào phần chốt số cho tất cả anh em tham khảo trên kênh của Huy Hùng vào ngày mai thì Hùng cũng xin chia sẻ cho tất cả anh em một cái đường cầu đặc biệt cũng như là đường cầu lô vào ngày mai cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày 24 thì trước tiên Hùng sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người đó là cái đường cầu lô trước đúng không ạ đây là cái đường cầu song thủ lô Hùng cũng tham khảo khá là kỹ và cái đường cầu này thì Hùng cũng hay bắt cho tất cả mọi người ở trên Zalo thì đường cầu này thì Hùng sẽ lấy từ ngày 20 tháng 8 thì chúng ta có đó là tâm càng năm và vâng, tâm càng một đấy thì anh em để ý tâm càng một đó là ở giải 7G2 và tâm càng 5 ở giải 6G2 chúng ta kết hợp lại thì chúng ta có đó là 1551 cho ngày hôm sau 1551 thì lên ngày hôm sau chúng ta nổ được con lô đó là con 15 đấy tiếp tục cái đường cầu đó thì chúng ta có 1661 1661 thì chúng ta nổ được đó là con 16 vào ngày hôm sau nhé Đấy. tiếp tục thì chúng ta có đó là 66 đấy kép 66 cho ngày hôm sau kép 66 trong ngày hôm sau thì lên ngày hôm sau tức là ngày hôm nay đó thì chúng ta ăn được đó là con 66 hai nháy cho tất cả mọi người đấy thì cái đường cầu này đang ăn thì nó mới ăn được đó là ba tay cho tất cả mọi người và ngày mai sẽ là tay thứ tư tiếp tục vẫn là cặp là 4554 Đấy. 4554 thì ngày hôm nay nổ hai nháy rồi đúng không ạ 415 nổ hai nháy tất cả anh em thì anh em có thể ngày mai 54 chưa đủ đúng không ạ 54 2 ngày cũng khá là dài đúng không ạ 50 à, là hai ngày cách hai ngày có 54 đúng không ạ 54 thì xuất hiện từ ngày 28 luôn 20 à, tháng 8 luôn đó là con 54 và ngày mai thì cầu báo cho tất cả anh em vẫn tiếp tục đó là cái cầu 4554 cặp song thủ lô thì anh em nào trùng cầu kết cầu thì anh em có thể tham khảo cái đường cầu này nhé đó là về phần cầu lô còn là trong nữa thì Hùng sẽ chốt đạch thủ lô theo cầu bạc nhớ lên video tất cả nhà tham khảo vào ngày mai luôn đấy sẽ chốt thẳng lên video nhá đây là về phần cầu lô còn tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm thêm một cái đường cầu đặc biệt cho tất cả nhà tham khảo vào ngày mai đường cầu đặc biệt này thì Hùng cũng tham khảo cho tất cả mọi người cũng từ ngày 20 tháng 8 đấy 20 tháng 8 anh em nhé 20 tháng 8 thì chúng ta sẽ lấy đó là vị trí tâm càng 2 đấy của dãy 5G4 đúng không ạ giải 5G4 và kết hợp với giải 7G1 thì chúng ta có đó là hai tổng tổng 0 và tổng 2 tổng 0 và tổng 2 trong ngày hôm sau thì ngày hôm sau chúng ta nổ được con 57 tổng 2 đấy và tiếp tục đường cầu báo cho tất cả anh em đó là tổng 2 và tổng 6 tổng 2 và tổng 6 thì lên ngày hôm sau chúng ta nổ được tiếp đó là con tổng 2 đấy và ngày hôm qua thì đường cầu báo cho tất cả anh em đó là tổng 05 tổng 05 thì đến ngày hôm nay thì chúng ta chẽn được đó là cái tổng 0 đúng không ạ đấy tiếp tục chẽn được cái tổng 0 đấy được cầu chạy tổng khá là đẹp đấy, thì anh em tham khảo nhé ngày mai vẫn là cái tổng 0 và tổng 6 vẫn là cái tổng 0 và tổng 6 cho ngày mai thì anh em có thể tham khảo cái đường cầu này cho Hùng đấy liệu ngày mai tiếp tục vẫn bảo, bảo vệ cho tất cả anh em đó là cái tổng 0 đấy, tổng 0 anh em nhé đấy có thể lót thêm đó là cái tổng 6 3 ngày chúng ta có về cái tổng 2 thì không có lý do gì ngày mai chúng ta vẫn bám theo là cái tổng không tổng không ngày hôm nay xuất hiện rồi thì ngày mai vẫn là cái tổng không anh em nhé ok chúng ta sẽ đi tìm thêm một cái đường cầu nữa cho tất cả anh em yên tâm hơn đường cầu này thì hùng sẽ lấy ở cái giải đặc biệt của tháng anh em nhé đấy đường cầu thì mới ăn được đó là ba tay cho tất cả mọi người thôi chúng ta lấy cái đường cầu ngắn ngày thôi nhá Ngày 21 thì chúng ta có độc thủ đề đó là con 57, ngày 22 đó là kép 11 và ngày 23 thì 91. Đấy. Trước tiên thì Hùng sẽ lấy cái đường cầu chạm cho tất cả anh em. Đấy. Ngày đầu tiên thì chúng ta có 57, ngày thứ hai 31 và ngày thứ ba 59 và ngày mai đó là chạm 0 và chạm 2. Đấy, chạm 0 và chạm 2 cho ngày mai. 57 thì anh em đã biết nổ thẳng độc thủ đề 57 31 thì ăn với cái chạm một đó là con kép 11 và 59 thì ngày hôm nay chúng ta nổ được đó là con 91 và ngày mai tiếp tục cái đường cầu này vào ngày 24 sẽ là chậm 0 và chậm 2 chậm 0 và chậm 2 anh em nhé chậm 0 và chậm 2 cái đường cầu này đấy anh em có thể tham khảo chậm 0 và chậm 2 thì anh em kết hợp đó là chậm 0 và chậm 6 đúng không ạ đấy thì theo cá nhân của Hùng thì ngày mai Hùng khá là kết đó là chậm 05 cho tất cả anh em đấy chúng ta có thể lót thêm đó là cái chạm 6 đúng không ạ chạm 05 sẽ là chạm à, xin lỗi đó là cái tổng 05 nhá, tổng 05 với chạm 02 đấy anh em kết hợp lại có thể đưa ra những con số thật là chuẩn xác cho ngày mai đấy đó là về cái đường cầu tổng cho tất cả được cầu chạm cho tất cả anh em còn về cái đường cầu tổng cho ngày mai đường cầu tổng cho ngày mai thì ngày mai cũng sẽ lấy đó là anh em để ý nhá ngày đầu tiên tâm càng hai ngày thứ hai tâm cần 7 và ngày thứ ba tâm cần 0 và ngày thứ tư ngày mai đó là tâm cần 5 thì anh em để ý đường cầu đang ăn như vậy đây là cái đường cầu tổng anh em nhé anh em lưu ý cho Hùng vị trí đó là tâm càng 2 thì chúng ta có tổng 27 tổng 27 thì nổ về đó là con tổng 2 con 57 và tiếp tục tổng 27 đúng không ạ vị trí số 7 thì chúng ta có tổng 27 tiếp tiếp tục bởi vì đó là ngày tổng 2 đấy và ngày thứ ba thì tổng 05 thì ngày hôm nay nổ thẳng đây là tổng 0 nhá khá là đẹp đấy tổng 2 thì nổ thẳng tổng 2 tổng 7 thì nổ thẳng tổng 2 đó tổng 27 và tổng 05 thì ngày hôm nay nổ đó là cái tổng 0 và ngày mai thì chúng ta có cái đường cầu này thì chúng ta có đó là tổng 0 và tổng 5 đúng không ạ đấy hai cái đường cầu báo cho tất cả mọi người đó là cái tổng 0 tổng 0 và tổng 5 cho tất cả anh em tham khảo vào ngày mai đấy khá là đẹp hùng cũng khá là kết cái đường cầu này để chia sẻ cho tất cả anh em ai trùng cầu kết cầu thì anh có thể tham khảo cái đường cầu tổng này đấy đường cầu chạm thì chúng ta có đó là chạm 02 đấy chạm 02 và anh em kết hợp đó là tổng 05 và anh em lót cho hùng đó là cái tổng 6 đúng không ạ ngày mai thì hùng sẽ chốt cho tất cả anh em ở trên video đó là cái tổng 05 và chạm 02 đấy đó là vì cái đường cầu mà Hùng muốn chia sẻ cho tất cả anh em tham khảo vào ngày mai ngày 24 đấy thì ai trùng cầu kết cầu thì anh em vào tiền không trùng không kết thì anh em xem video của Hùng thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để anh em có thể chia sẻ kênh ủng hộ Hùng nhé Ok chúng ta sẽ đi vào phần chốt số cho tất cả anh em tham khảo vào ngày mai ngày mai sẽ là ngày 24 hy vọng chúng ta sẽ lấy lại cái đường cầu bạch thủ lô cũng như là cái đường cầu song thủ lô cho ngày mai anh em nhé về đường cầu bạch thủ lô tô cho ngày mai thì hùng sẽ chốt cho tất cả anh em tham khảo đó là bạch thủ lô 04 đó là cái, cái đường cầu bạc nhớ mà hùng khá là kết cho ngày mai về song thủ lô tô thì ngày mai chúng ta có 4554 đấy chạm đề thì chúng ta có đó là chạm 02 chạm 02 nhé chạm 02 cho ngày mai và hùng sẽ ghi sẵn lên đây cho tất cả anh em và đó là cái tổng tổng 05 đúng không ạ tổng 05 cho ngày mai đấy chạm đề thì chúng ta có chạm 02 Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày rực rỡ và đại thắng vào ngày 24 tháng 8 trên kênh của Huy Hùng nhé. Thì một lần nữa thì Hùng xin nhắc lại thì anh em nào xem kênh của Hùng thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như là những nút chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh chúng ta ngày một phát triển hơn đúng không ạ chúc mọi người ngày mai ngày 24 tháng 8 sẽ là một ngày rực rỡ và thành công hơn và chúc anh em sức khỏe và hẹn gặp lại tất cả anh em vào đầu giờ tối ngày mai và xin chào hẹn gặp lại